lại các tổ bếp đây Bếp này được xuất xưởng vào tháng 1 năm 2017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 thì cái đèn ở đây nè nó sẽ sáng đỏ lên đây bếp sử dụng thì khi mà các bạn bật bếp sử dụng á các bạn phải ờ, <coughs> đẩy cái núm này nè vào bên trong bếp thật sâu để hết là rồi các bạn sẽ xoay qua rồi mình giữ tay khoảng 3 đến 4 giây để cảm biến nhận được tín hiệu á thì nó mới mở ra lấy ra và cái cái ờ, cái ngàm giữ của cái nút này nè các bạn mà không đầy vào đẩy vào thì nó sẽ không vặn qua được à nhưng đẩy thì phải đẩy cho hết chứ nếu mà các bạn chỉ đẩy một phần thôi thì nó cũng sẽ không có kích được cái ờ, van ở đây ra để mở ra ra các bạn mà sử dụng pin yếu thì cái đèn ở đây nó sẽ sáng đỏ lên khi ta sử dụng bếp hoặc là các bạn cũng có thể nghe vào cái nhịp đánh lửa của nó nhịp đánh lửa nhanh liên tục thì pin nó đầy khi nào mà nhịp đánh lửa chậm là pin nó đã yếu thì các bạn nên cắm sạc này vô